Thầy xin chào tất cả các quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh yêu quý. Khi mà quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh đang xem video này thì thầy tin rằng quý phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh đã tìm hiểu, đã biết về toliha.vn. Toliha.vn là một website chuyên cung cấp tất cả các bài giảng trực tuyến online cho tất cả các em học sinh trên cả nước từ lớp 2 cho tới lớp 12. ba khối học đúng không em? Đấy, khối tiểu học này, khối trung học cơ sở này và khối trung học phổ thông. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid vừa rồi, tolia.vn là website đầu tiên đi đầu trong việc là đồng hành với tất cả các học sinh trên cả nước, 63 tỉnh thành, đồng hành miễn phí tất cả các bài giảng online để các bạn học sinh ngoài việc là học trên trường, trên lớp thì có những cái bài giảng mà hỗ trợ các bạn học tại nhà hiểu sâu, hiểu chắc kiến thức hơn nữa. Và thầy có thể nói qua cho các bạn. Ví dụ như ở khối tiểu học thì trên toliha.vn có các bộ môn kể tới ví dụ như toán này, tiếng Việt của các thầy cô rất nhiều làm kinh nghiệm. Thầy có thể kể tới cho các bạn đó là của cô Chu Ái Thu này, cô Ngọc Lan. Những cô giáo mà có bề dày kinh nghiệm rất rất nhiều năm đã từng tham gia giảng dạy và cố vấn trên các đài truyền hình, ví dụ như là truyền hình Hà Nội chẳng hạn. Đó, trong đợt dịch Covid rồi nếu các bạn để ý thì hầu như các cô đã tham gia thường xuyên, thường xuyên. Đó các bạn chú ý nhé. Và bài giảng, bài giảng thiết kế bài giảng của tolihai.vn có sự khác biệt hoàn toàn với những website online hiện hành. Đặc biệt với khối tiểu học thì bài giảng của tolihai.vn luôn có sự gần gũi, không gây sự nhàm chán cho các con tuổi nhỏ. Và đương nhiên như thế là đã đủ rồi. Về phần kiến thức thì không bao giờ các bạn hay quý phụ huynh phải lo. Về phần kiến thức thì tất cả các bộ môn từ tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông thì toliha.vn luôn có một hội đồng về cố vấn về kiến thức. Hội đồng thẩm định về kiến thức là một này. À tất cả các thầy cô luôn luôn trau chuốt trong từng bài giảng, sự chuẩn bị bài giảng. Đấy, để gì ạ? Kiến thức luôn luôn gì ạ? Gần gũi với sách giáo khoa hiện hành gần như song hành 100% trong sách giáo khoa hiện nay để tất cả các quý phụ huynh cùng như tất cả các em học sinh có sự yên tâm khi đăng ký bài giảng trên toliha.vn. Về khối trung học cơ sở thì trên toliha.vn có các bộ môn kể tới như toán này, ngữ văn này, vật lý và hóa học. Thầy có thể kể tới một số thầy cô trên ờ, bộ môn đó của khối trung học cơ sở như môn toán của thầy thầy Trung này, môn lý của thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Hữu Tình này, à, môn hóa học, môn ngữ văn, môn học của thầy Dương Tiến Tài này, môn ngữ văn thì của cô Thu này và thầy xin giới thiệu tiếp cho các bạn đến khối trung học phổ thông. Khối trung phổ thông thì trên toliha.vn có các bộ môn sau. Thứ nhất, toán, vật lý, hóa học và ngữ văn. Với môn toán của khối trung học phổ thông phải kể tới các thầy cô như thầy à, Cao Phi này, thầy Nguyễn Chiến này. Môn vật lý thì có thầy Ngọc Hưng và thầy Phạm Văn Thọ à, đảm nhiệm môn vật lý. Còn môn hóa học thì có thầy Dương Tiến Tài này. Thì những thầy cô đó sẽ đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 cho đến lớp 12. Và thầy xin giới thiệu với các bạn về khoa học vật lý của của thầy. Trên toli2.vn thì thầy đảm nhiệm môn vật lý lớp 10 và lớp 12. Hiện tại thầy có các bài giảng đó. Và cấu trúc chương trình thì các em nhớ là tất cả các thầy cô nói chung và thầy nói riêng thì cấu trúc chương trình luôn đi theo một cái form đó là gì? Kiến thức phải đi đúng, đủ theo sách giáo khoa hiện hành. Và đương nhiên, sự đúng đủ đó sẽ được mở rộng ở các chuyên đề. Và thầy cũng vậy. Với chương trình vật lý lớp 10, thầy luôn có các bài giảng gần gũi, không gây nhàm chán cho học sinh và đi từ sách giáo khoa cơ bản đến các bài tập trong sách giáo khoa nâng cao sự giao thoa kiến thức của hai loại sách giáo khoa này với nhau với nhau sau đó sau mỗi chương thì các bạn học sinh lớp 10 sẽ được thầy tổng hợp lại những vấn đề quan trọng của chương đó vấn đề quan trọng của chương đó và thầy sẽ phát triển thêm cả chương đó những bài tập nâng cao những bài tập nâng cao phát triển thêm nhé các bạn chú ý đầu tiên đi từ sách giáo khoa này sách giáo khoa cơ bản sau đó có sự giao thoa kiến thức với sách giáo khoa nâng cao. Giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa cơ bản, sách giáo khoa nâng cao và sách bài tập, sách bài tập vật lý. Sau khi xong rồi thì cuối mỗi chương, các con chú ý nhé, cuối mỗi chương thì thầy lại có một video bài giảng nói riêng để tổng hợp lại phần kiến thức mà các con đã học trong cái chương đó. Tổng hợp xong, thầy sẽ có những video phát triển chúng, phát triển chúng theo lối tư duy. Kiến thức mất đi, tư duy ở lại đó là cái mà thầy muốn truyền đạt với các bạn mình phát triển thêm về tư duy để các con gì ạ va chạm rất nhiều cái kiến thức khác đó để các con có thể học lương cao lên kiến thức 11, 12 sau này thì đi liền với tư duy của thầy và các bạn được chưa rồi với các con lớp 10 lớp 10 12 thì thầy có cái lộ trình học như sau khác hoàn toàn với lớp 10 nhé bởi vì sao lớp 12 là bản đề để các bạn đi vào uh, các cuộc thi quyết định của đời mình thì lớp 12 có sự ờ, thể thay đổi lộ trình một chút. Đó là gì? À, ban đầu sẽ là bài giảng về lý thuyết. Bởi vì vật lý thì những cái lý thuyết về vật lý các bạn đòi hỏi là đúng, đủ và chắc. Thì nên lý thuyết rất là quan trọng. Các con chú ý cho thầy là trong đề thi thì những câu bài tập khó, những câu bài tập dễ và những câu lý thuyết nó đều cùng một thang điểm, đều là 0,25 điểm. Thế thì nếu như bạn làm đúng một câu bài tập khó mà lại làm sai một bài tập dễ hay là sai một câu lý thuyết thì có nghĩa là chả có gì khác nhau cả. Đúng chưa? Thế nên thầy luôn xây dựng đó là gì? Em muốn đạt được điểm 9 trong đề thi đại học thì việc đầu tiên em phải đạt điểm 7. Việc đầu tiên phải đạt điểm 7. Và muốn đạt điểm 7 thì em phải chạm được cái kiến thức về lý thuyết vật lý. Lý thuyết. Sau đó thầy xây dựng nhá, thứ nhất là lý thuyết này, bài giảng về lý thuyết. Sau đó phần lý thuyết này đã được trình bày ở trên slide cũng như thầy nói thêm kết hợp với bảng viết viết bảng được nhỉ sau khi xong phần lý thuyết này thầy mới đưa ra tất cả các dạng bài tập của cái phần kiến thức đó và các dạng bài tập này thì thầy sẽ tổng hợp cho các bạn biết là à cách giải nhanh nhất cách giải chuẩn mực của dạng bài tập này ra làm sao sau khi tổng hợp cách giải xong thì thầy mới đưa ra các ví dụ đặc biệt với học sinh lớp 12 khi tham gia khoa học online của thầy thì có trong một bài giảng có rất rất nhiều các ví dụ minh họa các em chú ý nhé. Có những bài chạm tới 20 hay 5 ví dụ. Vậy thì tại sao nhiều như thế? Tại sao nhiều như thế? Có sự khác biệt hoàn toàn. Các bạn bạn chú ý nhé. Những trang online bình thường, các trang online khác thì có chỉ khoảng 4 5 ví dụ là nhiều rồi. Nhưng thầy có thể chạm cho các bạn tới 20, 25 ví dụ. Tại sao nhiều như thế? À, có rất nhiều cái bạn bảo cho thầy là thầy ơi nhiều thế em học chán, học nhàm. Không, các bạn chú ý. Các bạn cố gắng một chút Chúng ta cố gắng, ngày hôm nay cố gắng 5%, ngày mai cố gắng thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút thôi thì các bạn sẽ cố gắng lên thành 200% được. Tại sao nhiều như thế? Thầy sẽ trả lời câu hỏi này đối với các bạn học sinh lớp 12. Bởi vì sao? Với từng đó ví dụ đã bao quát tất cả các câu hỏi có thể có trong chương trình thi hiện hành của các bạn có thể có để các bạn có thể chạm được những cái mức điểm mà mình mong muốn. Với các bạn lời làm bài tập về nhà thì chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi những bạn thông minh nhá chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi là các bạn có thể chạm được các bài tập khác mà không cần phải phải làm nhiều bài tập đó mình vẫn có thời gian để ôn tập các môn khác vẫn thời gian đi chơi nghỉ ngơi chỉ cần xem hết video thôi đúng nhỉ hết ví dụ minh họa đó còn tất nhiên cái lộ trình mà thầy xây dựng thì có một vài bước sau các bước sau các bạn nhớ này bước thứ nhất học video lý thuyết bước thứ hai học các phương pháp giải của tất cả các dạng bài tập. Bước thứ ba, nghe các ví dụ minh họa. Khi nghe ví dụ minh họa thì làm gì? Dừng video đó lại, dừng video đó lại. Sau đó là gì ạ? À thư giải đi. Sau đó thì nghe thầy hướng dẫn cách làm, thầy phân tích cách giải. Đấy. Sau khi xem xong ví dụ minh họa của từng dạng bài tập rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phải làm bài tập tự luyện Bài tập tự luyện thực tế là gì? Chỉ thay số thôi mà. Bởi vì đã 25 ví dụ đó đã bao quát hết rồi còn đâu. Đó, các bạn chú ý, thay số để mình có cái định hướng, để mình có cái định hướng là à thay số rồi. Các cụ có câu chăm hay không bằng tay quen. À, rõ ràng học hết từng đó ví dụ rồi, thầy đã bao quát các dạng rồi. Thế thì nếu như anh lại tiếp tục làm bài tập tư luyện nữa thì anh sẽ làm gì ạ? À, anh sẽ có thể giải quyết nhanh hơn. Thì trắc nghiệm mà giải quyết nhanh hơn, đánh chính xác hơn, đúng chưa? Đấy. Còn tất nhiên khi mà các bạn đã đủ tư duy rồi các bạn chỉ cần xem ví dụ xong thì các bạn có thể làm được rồi nhưng rõ ràng không thể nhanh bằng anh anh luyện tập được nhưng nếu đến bước thứ tư là luyện tập đã đã tạ ổn rồi thì có tiếp một cái nữa có tiếp một cái nữa đó là gì đó là các bạn lại được thầy tổng hợp lại kiến thức của từng chương kiến thức của từng chương chương đó cần học cái gì rút ra cái gì có ở chương sau ra làm sao và tiếp tục phát triển các bài tập khó hơn. Chưa xong, chưa xong nhá. Các bạn lại tiếp tục một bước nữa. Đó là gì? Các bạn sẽ có thể làm các chuyên đề, làm các chuyên đề, chuyên đề theo từng chuyên đề để nâng cao khả năng của mình. Sau đó chạm lớp 12 tiếp thì các bạn phải làm gì ạ? À, có các đề thi thử. Các đề thi thử để các bạn làm gì ạ? Làm quen với cái gì? Không khí phòng thi, áp lực phòng thi. Và gì ạ? Không khí áp lực không chưa đủ mà cần gì ạ? à cần đó là gì ạ sự chạm tới kiến thức trong phòng thi các bạn các chuyên đề có thể giải tập rất tốt nhiều bạn giải chuyên đề rất là tốt nhưng khi mà làm bài thi các bạn lại không hề tốt bởi vì các bạn không có kỹ năng làm bài thi và đặc biệt hơn nữa là gì chuyên đề thì đâu cũng có nhưng đề thi để chạm được với đề thi của bộ tiệm cận với đề thi của bộ lại khác lại khác ở Toliha hoàn toàn có cái điều đó cho nên các em yên tâm khi tham gia khóa học của tất cả các bộ môn nói chung và môn vật lý của thầy nói riêng. Đấy. Thì cái tiếp theo mà thầy muốn nói các bạn đó là gì? Là trên tulia.vn các bạn chỉ cần truy cập vào website xong các bạn có thể nhìn vào những cái môn mà mình lựa chọn những môn mà mình lựa chọn có thể là toán có thể là ngữ văn có thể là hóa có thể là vật lý vân vân đúng chưa nhỉ các bạn hãy kích vào đó thì các bạn đã có cái sự hướng dẫn hướng dẫn để chúng ta làm rồi không có gì cả đúng nhỉ? Và để học tốt, hãy theo lộ trình mà thầy vừa hướng dẫn các bạn xong. Thầy tin rằng với từng đó lộ trình thôi thì các bạn có thể yên tâm, quý phụ huynh có thể yên tâm khi con đăng ký khoa học trên toliha.vn. Và thầy tin rằng với sự đồng hành của toliha.vn nói chung và đồng hành của thầy nói riêng, phần bài tập tự luyện có hàng trăm hàng nghìn bài, đội ngũ cộng tác viên luôn luôn trả lời với các bạn 24 trên 24 tất cả các câu hỏi thì không có lý do gì để các bạn có điểm kém khi tham gia toliha.vn. Và đương nhiên, có một điểm các bạn phải nhớ là gì? Học ở trên tương 2.vn, ngoài việc học điểm cao, học kiến thức thì còn học làm người. Sự gần gũi giữa thầy và trò, tương tác 24 trên 24 thì có thể giúp các bạn gì ạ? À, các bạn có thể phát triển nhiều thứ hơn. Ví dụ, kỹ năng về kỹ năng mềm này các bạn cần cái gì này, vân vân vân vân vân đúng chưa nhỉ? Thầy thiên rằng với từng đó thôi là các bạn đã tìm hiểu rõ hơn rồi. Hy vọng rằng thầy trò chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong suốt cái năm học này thầy sẽ đồng hành các bạn. Thầy tin rằng những gì mà ha dành cho các bạn cũng như tâm huyết mà thầy dành cho các bạn sẽ giúp các bạn chạm được vào cái ước mơ mong muốn của mình. Các bạn tiểu học thì ước mơ gì, trung học ước mơ gì, trung học phổ thông ước mơ gì. Tất cả các bạn đều chạm được ước mơ này. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn. Và tạm biệt các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng cụ thể trong khoa học của thầy. Tạm biệt các em. xin chào toàn thể các em học sinh yêu quý trên mọi miền tổ quốc. À, có rất nhiều bạn hỏi thầy về các khóa học online để hướng dẫn các bạn đăng ký học và có cách phương pháp học tập hiệu quả khi học online. Thì đầu tiên các bạn đăng ký học, các bạn có thể truy cập vào trang web toniha.vn. Thì ở trang web toniha.vn thì có đầy đủ các môn học toán, vật lý, hóa học, à, ngữ văn à, từ à, cấp 2 đến cấp 3 và đặc biệt có cả tiểu học nữa thì các bạn quan tâm hoặc em các bạn quan tâm thì có thể vào web thì có hướng dẫn đầy đủ rồi thì mục đích của thầy là chủ yếu là giới thiệu về các khóa học để cho các bạn thuận tiện uh, trong việc uh, đăng ký và thuận tiện trong uh, cái, cái các bạn biết các phương pháp học tập như thế nào thôi thì ở tonyha.vn thì thầy có tham gia giảng dạy uh, môn hình học từ lớp 10 đến lớp 12 đó, có 3 có 3 lớp luôn các khóa học được thiết kế một cách rất là bài bản thì các em có thể vào đó Ờ, thấy được rằng à, cấu trúc của các bài giảng thì đều bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành à, từ cơ bản đến nâng cao thế thì à, à, ngoài ra nó còn có một số cái chuyên đề phục vụ cho các bạn ôn tập à, chuyên sâu hơn Đấy. thì các bài giảng thì có à, phần lý thuyết trọng tâm các bài giảng à, có lý thuyết đó thì chúng ta sẽ sẽ sẽ có được cái phần học rất là sinh động bằng các uh, bài giảng thiết kế bởi PowerPoint kết hợp với viết bảng truyền thống thì à, à, có lý thuyết này đấy, rất là cơ bản rồi nền tảng rồi và có một số phần mở rộng nữa thì sau đó là chúng ta sẽ có phương pháp giải các dạng toán thường gặp trong chương trình chúng ta học đấy, à, trong phương pháp thì chúng ta sẽ có một số phương pháp giải nhanh một số phương pháp truyền thống mà các em đã biết ở trong nhà trường và một số cách giải nhanh hơn một chút đó thế thì à, à sau cái phương pháp là à, thì chúng ta sẽ có các phần à, ví dụ minh họa đó, ví dụ minh họa rất là chi tiết cụ thể và các thầy sẽ giảng chi tiết từng phần một đó, phân tích cho các bạn vì sao lại thế vì sao chúng ta có cách giải như này à, sau khi à, các bạn học các phần lý thuyết phương pháp giải ví dụ minh họa thì chúng ta sẽ có một hệ thống bài tập à, vận dụng rất là đa dạng phong phú đầy đủ các dạng các bạn vào web để các bạn luyện tập thoải mái và sau khi à, mỗi cái một cái chuyên đề thì chúng ta có một cái bài kiểm tra để chúng ta đánh giá lại khả năng học của chúng ta sau à, trong quá trình đó chúng ta còn vướng mắc gì không chúng ta có nắm tốt các bài giảng không và thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra đánh giá hoàn thiện đấy thì uh, cấu trúc của cái bài giảng thì chúng ta sẽ thấy là à, nó không quá dườm rà phức tạp mà nó rất là bám sát vào cái chương trình không đi quá một không đi, đi sâu vào các mẹo mực mà nó không quan trọng mà chủ yếu rèn luyện cho các bạn các tư duy để cho các bạn có được kiến thức nền tảng và chúng ta phát triển nâng tầm lên từ những kiến thức đó thì khi gặp một cái bài toán mới lạ thì chúng ta hoàn toàn có thể cách có cách xử lý vì chúng ta biết hướng đã biết phương pháp rồi nên là chúng ta không có gì ngại ngần bất cứ một cái dạng toán nào khó cả thế thì ờ, các bạn khi chúng ta học đấy thì chúng ta cần phải chú ý sau và ờ, chúng ta hãy xem các bài giảng một cách cẩn thận tỉ mỉ ờ, và chúng ta sẽ xem tuần tự nhé chúng ta không nên ờ, à, nghĩ rằng chúng ta biết rồi chúng ta không cần xem nữa và chúng ta sẽ xem sau khi chúng ta xem rồi chúng ta sẽ thấy được là à có những vấn đề chúng ta tưởng chừng nhưng chúng ta thấy được là nó đơn giản nhưng thực ra chưa hiểu sâu vấn đề thì chúng ta cũng cũng, cũng rất là nguy hiểm khi chúng ta à, áp, dụng các bài tập và có những cái bị ờ, có những các bạn bị, bị rất hay bị lừa bởi, bởi những cái câu hỏi như thế nhé thế thì sau khi mà chúng ta đã à, vận dụng các à, chúng ta xem được cái lý phần lý thuyết rồi thì chúng ta sẽ, <clears throat> sẽ vận dụng một cái bài tập thì chúng ta cũng không nên làm những bài khó quá đúng không nào chúng ta phải làm những bài từ những bài rất cơ bản rất nền tảng tuần tự lên đấy thì chúng ta sau đó chúng ta mới làm bài nâng cao và, và tất cả các bài giảng các cái bài giảng và các bài à, bài tập tài liệu của và trang web tonyha.vn thì đều có lời giải chi tiết thì các bạn chỉ cần đọc nửa chi tiết là các bạn đã hiểu đến 8 90% rồi nếu đối với bài khó đúng không? Còn nếu những cái bài mà các bạn chưa hiểu được thì các bạn có thể bật lại xem lại video đấy, xem lại video các ví dụ. Thì hầu hết các bài tập mà tự luyện thì chúng ta đều có các dạng chúng ta đã học được qua cái phần video rồi. Chúng ta có xem lại lần nữa và chúng ta làm và chưa hiểu nữa chúng ta có thể nhờ trợ, trợ giúp của thầy cô và các anh chị ở sẽ hỗ trợ cho các em nhé. Đó. Đấy là cấu trúc sơ qua về cái phần Ờ, kiến thức trọng tâm và cái thành phần cấu trúc bài giảng để chúng ta uh, tuần tự xem các phần nhé. Thế thì uh, hy vọng rằng với việc thiết kế khóa học một cách tỉ mỉ khoa học sẽ giúp cho các em hệ thống lại các kiến thức nền tảng và uh, vận dụng các kiến thức để phát triển những kiến thức nâng cao hơn thì các em hoàn toàn yên tâm vào trang web tonyha.vn sẽ giúp các em uh, luôn luôn đạt được những cái đỉnh cao trong học tập. Xin chúc các em sẽ uh, luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào, một cái tinh thần chiến đấu mãnh liệt để chúng ta có thể ờ, đạt được những cái thành tựu cao nhất trong cái việc học tập của chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở trong những các bài giảng. Chào tất cả các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc Thì đợt vừa rồi có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi thầy là uh, khóa học online của thầy trên Toliha học như thế nào uh, Sao cho nó hiệu quả nhất Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách học trên toliha.vn Đầu tiên để vào học được uh, các khóa học của thầy trên toliha.vn Thì các em sẽ mở website lên bình thường Sau đó các em gõ toliha.vn Được chưa? Vào trực tiếp trang web trên đó nó sẽ có là gì? Các môn học liên quan đến toán này, lý này, hóa này, văn này và các môn học của tiểu học. Vậy thì các em sẽ vào môn toán học. Thì trong môn toán học này nó cũng có là gì? Các môn toán của các khối của các lớp. Thì ở đây các bài giảng của thầy nó sẽ tập trung vào khối 10, khối 11 và khối 12. Bài giảng của thầy tập trung vào phần đại số, còn phần hình học là do thầy Chiến đảm nhiệm. Chưa? Vậy thì um, chúng ta sẽ vào học như thế nào? Các em vào phần toán học, được chưa? Ví dụ như một bạn đang học lớp 10 chẳng hạn, vào phần toán học và chọn toán học lớp 10 thì các em bắt đầu từ phần đại số hoặc là các em có thể học hình học hoặc là chúng ta uh, chúng ta có thể học song song cả hai. Tất cả các khóa học của thầy nó sẽ bắt đầu từ cơ bản. Tại sao lại như vậy? Toán học hay bất kỳ một cái gì cũng thế, nó bắt đầu tư duy từ những cái cơ bản nhất đến phức tạp nhất hiểu chưa thì bắt đầu từ những cái khóa cơ bản những cái khóa nền tảng bám sát sách giáo khoa cũng như là chương trình của bộ giáo dục thứ hai trong những bài học thầy sẽ chia ra thành những cái dạng toán những cái chuyên đề mà chúng ta sẽ hay gặp thường gặp hay những chuyên đề mà uh, trọng tâm của từng bài học một trong chuyên đề đó thì nó sẽ có những cái gì lý thuyết là một thứ hai là ví dụ minh họa và thứ ba là bài tập để kèm áp dụng Vậy thì các em sẽ tuân thủ theo từng bước một. Đầu tiên là các em à, vào học thì học lý thuyết đã, được chưa? Sau đó có những cái ví dụ áp dụng thì các em sẽ làm những ví dụ áp dụng đó. Được chưa? Khi nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ làm những cái bài tập áp dụng khác. À, những cái bài tập mà thầy đã đưa lên trên website rồi. Được chưa? Và các bài tập này đều có đáp án chi tiết để cho các em tham khảo sau khi học xong khóa cơ bản thì bao giờ cũng như vậy uh, thầy cũng sẽ có những cái chuyên đề nâng cao để cho các em tăng khả năng tư duy cũng như là tích lũy những cái điểm số tăng cái điểm số của mình trong các kỳ thi uh, kiểm tra uh, cuối chương kiểm tra học kỳ chẳng hạn thì đối với chuyên đề nâng cao này nó là những cái bài tập những cái dạng toán vận dụng cao mà các em sẽ uh, thường gặp cũng đã được bóc tách thành những cái dạng toán nhỏ trong những dạng toán nhỏ đó có ví dụ là có lý thuyết đầu tiên này ví dụ này ờ, và các bài tập cũng đã có lời giải chi tiết mình chưa thì cách rèn luyện của nó vẫn tương tự như vậy thôi các em ờ, xem lại lý thuyết xem là mình có những cái lý thuyết mình đã biết chưa nếu như biết rồi thì uh, thì nhớ lại và hệ thống lại còn chưa biết thì các em phải học mới sau đó xem những ví dụ của thầy và từ những ví dụ đó các em nhớ nhá các em chỉ xem cái đề bài thôi sau đó các em tự giải nếu như tự giải được thì rất là tốt, sau đó chúng ta đối chiếu với lời giải của thầy. Hiểu chưa? Còn nếu như không giải được thì chúng ta ừ, tư duy, tư duy đến mức uh, hết mức thì thôi, tức là mắc chỗ nào bắt đầu kèm lại xem những cái hướng dẫn của thầy. Xem đến chỗ mắc cái tháo được cái nút thắt đấy rồi kèm lại tự giải tiếp. Giải tiếp, giải hết, sau đó chúng ta lại đối chiếu. Đấy thì như vậy thì kèm mới có những cái kiến thức tốt cũng như là tư duy tốt. Đấy là cơ bản những cái uh, khóa học của thầy, những khóa học của thầy trên toleha.vn. Uh, ờ, thầy hy vọng rằng những cái khóa học này sẽ giúp cho các em um, có những cái kiến thức nền tảng cũng như là cái tư duy uh, nền tảng nhất cho cái phần toán học này. Và những cái chuyên đề nâng cao, những cái chuyên đề vận dụng cao sẽ giúp cho các em tích lũy cũng như tăng điểm số, tăng tư duy một cách tốt nhất trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi của các em. À, chúc các em có kết quả thật tốt trong các Ờ, trong việc học ờ, học tập đặc biệt là môn toán cũng như là các kỳ kiểm tra các kỳ thi đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chuẩn bị bước đệm cho các em vào các trường đại học mà các em mong ước